bạn à, đã quay trở lại với channel của mình thì hôm nay mình sẽ à, nói về cái à, vấn đề của các em bé mà bị rơi vào cái cái cọc bê tông đó các bạn thì mình thấy mấy ngày nay là làm cũng chưa có rút cái cọc lên được chắc có thể là chiều ngày hôm nay sẽ rút được cái cọc xong đó thì các bạn thấy không giống cái này giống như là cái cọc bê tông đó thì cái em trai đó em em lọt ở trong đây em lọt vào trong đây mà khi mà mình đóng cái cọc bê tông xuống mặt đất như này các bạn đóng cọc bê tông xuống đất các bạn thì mình khẳng định một điều một trăm phần trăm không thể nào mà em bé rơi xuống được đáy 35 mét hết các bạn chắc chắn là một phần đất nào đó nó đã lòn vô trong đây nó tệ ít lắm thì nó cũng phải nằm ở khúc giữa chứ không thể nào mà nó nó nó, nó bọng mà từ ở đầu xuống tới đích 35 mét của cái cọc bê tông được tại vì đây nó có khoảng khoảng khoảng lỗ khi mà đóng xuống thì đất nó sẽ chui vô đây đất nước nó sẽ chui vô đây thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở đâu lưng lửng trên này mà hiện tại người ta đã khoan người ta đã, đã, đã lòng thép là khoan đã, đã gần tới 35 đó nhưng mà kéo lên được thì chưa kéo lên được thì mình nghĩ là người ta làm sao mà lâu quá đi đó. có nghĩa là khi mà người ta khoan xuống đây cặp theo cái ống mà mà mà mà, mà chính á, ống chính mà mà bé chai đã bị lọt vô đây á thì khi mà người ta khoan tới đâu á người ta sẽ thăm dò tới đó các bạn thăm dò tới đó ví dụ như khoan tới 10 mét thăm dò 10 mét thăm khoan tới 15 thăm dò 15 thăm tới 20 thăm dò 20 thì phát hiện nằm ở đâu là chúng ta lấy ra liền các bạn chứ không thể chứ chứ còn mà đợi mà khoan tới dưới đất sâu ở mì ở dưới rồi sau đó sâu xuống dương dương <laughs> tận dưới đít 13 15 mét đó, rồi rút cái cọc này lên rồi đem lên rồi mới dò như thế này rồi mới tìm ra được cái chỗ nào thì trễ bà chỉ đò chiều rồi các bạn rất là trễ mà không không không làm như vậy được làm gì rất là phức tạp bởi vì đã đóng cái cọc 35 mét này xuống dưới đất là một điều rất là khó nha các bạn đóng cái cọc không thôi đã khó rồi tại vì nó không thể nào mà nó nó nó nó còn nó, nó, nó, nó nguyên một khối gì được nó phải là từng khúc người ta ghép lại rồi đóng từ từ người ta đóng tới đâu ví dụ người ta đóng được một đoạn này sau đó người ta nối vô một cái đoạn khác người ta đóng tiếp nó rất là là phức tạp mà xung quanh cọc nó đất nó rất là cứng bây giờ các bạn lại khoan thêm mấy cái gọi là mình tạm gọi là đóng thêm những cái cọc khác để mà hút cái đất bên ngoài rồi lấy cây này lên nó còn lâu phức tạp hơn rất, rất là nhiều lần tại vì đất đã bản chất đã rẻ rồi đó, cho nên là chỉ có đúng làm như vậy thôi nhưng mà làm tới đâu người ta khoan thăm dò tới đó để mà lấy ra làm tới đâu khoan thăm dò tới đó lấy ra mình dám chắc là không bao giờ mà em bé rơi xuống được 35 mét tại vì nó rất là hẹp nó vừa nó vừa em bé như thế này hoặc là như thế này hoặc là như thế này mà nó vừa khích đó các bạn khi mà nó vừa khích các bạn đi vô đâu các bạn xây chuyện nó không có xây được luôn mà chỉ cần các bạn lắc nhẹ một cái thôi các bạn ví dụ như các bạn lắc nghiêng qua một cái thôi là bên này nó cấn bên này nó cấn là nó không có tuột xuống được nha các bạn muốn nó tuột xuống trừ khi bạn chết xỉu luôn mà chết xỉu gì nè nó mới tuột xuống được còn không á là nó sẽ bị kẹt ở đâu đó chỉ cần em bé lắc tay nhẹ lúc lít hay là nó sẽ bị kẹt ngang liền không thể nào mà nó rớt xuống 35 mét được mà nếu mà đất nó cái cái trạng thái em bé mà khi mà rơi á thì lúc đó em bé vẫn còn tỉnh bây giờ thì mình không biết nha nhưng mà lúc đó còn tỉnh khi mà rớt xuống em bé chắc chắn sẽ dùng dãy sợ á sợ thôi chứ còn chưa có nói tới là tìm cách bò lên hay là sợ thôi lắc qua cái lại là nó dính cứng lại liền tại vì nó rất là hẹp dính cứng lại liền đó mà nếu mà có mệt quá buông ra tuột xuống chút thì em bé cũng sẽ cũng sẽ tỉnh dậy sợ quá sẽ lắc và sẽ kẹt lại liền cho nên cái thời gian thời gian mà từ đây xuống đây 35 mét này nó sẽ rất là lâu trong cái điều kiện mà một cái người mà còn à, còn còn sống các bạn 10 tuổi thì cũng là còn có thể chịu đựng được lâu hơn cái em bé mà nó nhỏ hơn cho nên là chỉ cần hai ba ngày là là đã xong rồi các bạn chứ không thể nào mà quá trời lâu được các bạn có nghĩa là khi mà em bé tuột như thế này nè em bé sẽ còn giật lộn dưới dưới cái sống chết đó nó sẽ nhưng mà nó rất là hơn cái là nó sẽ nó nó khích cho nên cái khả năng mà tuột mà tuột éo xuống gì này rất là lâu chứ không phải là tự ba tự lọt xuống cái lọt cái hình cái xuống tới đây giống như là té lầu ờ, chỉ trong vòng mười vài giây mấy chục giây không nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian em bé mới mới mới xuống được nhưng mà chắc chắn là trong đây là có đất khi mà người ta đâm xuống chắc chắn trong đây có đất không thể nào mà đi xuống được 35 mét hết không thể nào mà mà nó chống hết 35 mét rồi tuột cái éo cái xuống 35 mét được chắc chắn là phải nằm ở đoạn giữa đó cho nên là các bạn các ông nó đủ thời gian để làm hết đó. các ông nó khoan cái đâu ví dụ xuống 5 mét thăm dò 10 mét thăm dò 15 mét thăm dò rút lên rồi lấy chứ ai mà đợi mà khoan tới chứ đích thì thôi mình cũng không hiểu mấy ông này ông đang tính toán cái gì luôn rồi đó, chờ cái phương tiện hiện đại đến thì nó rất là phức tạp thì bởi vì tại vì cái địa bàn đó ở vùng quê nó chứ không phải ở trên cao tốc thì đâu cái đó mình đồng ý thiệt nhưng mà mình thấy là mấy ông này làm mà ờ, đợi nguyên khoan hết nguyên khối rồi kéo lên nguyên cây rồi sau đó mới thăm dò sau đó bứng ra thì thôi phương án này không có không có làm được không có làm mà, mà, mà không thể nào mà cứu người nổi luôn các bạn chắc chắn là không cứu nổi luôn chỉ có là than tới đâu giật lên tới đó khoan tới đâu giật tới đó bỏ luôn phá hủy cái cây luôn chứ còn tiếc cái cây đó gì nữa các bạn tiếc cái cây gì nữa mà tiếc mà phải lấy nguyên cây đó. mà chắc chắn là không thể nào mà mà nó còn chống hết từ trên xuống dưới được chắc chắn nó phải đất nó nằm ở khúc này và em bé chỉ cần nhích cấn qua cái là cái như là là là nó kẹt ra đây liền chứ không thể nào mà mà nó nó lọt éo luôn được tại vì nếu mà nó rộng dữ lắm nó mới lọt được thì mình cũng đang trông chờ về kết quả chiều nay như thế nào nhưng mà chắc chắn là cái cái tiên lượng rất là xấu rồi tại vì quá trời lâu rồi các bạn lâu quá trừ khi là em bé còn xỉu em bé xỉu á xỉu thì có thể là mình ngủ mình sẽ trôi qua hai ba ngày mình không cần ăn uống thì mình vẫn có thể sống được vẫn còn cái trường hợp sống à, trường hợp đó rất là là là hy hữu hy hữu nha các bạn còn nếu trường hợp mà em bé nó sợ em bé thức khi mà thức tiêu tiêu tốn năng lượng nhiều thì phần phải cần phải ăn phải uống cần phải thở thì nó sẽ sống um, hơn còn ví dụ như em bé nó sợ quá xỉu xỉu thì khi mình xỉu năng lượng nó tiêu tốn ít mà mình thở nó cũng rất là nhẹ nó ít ít ít thở nữa cho nên là nó sẽ có thể khả năng là là, là, là còn sống nếu như em bé đã xỉu còn nếu như em bé mà còn sống để mà giật lộn dưới cái trong cái ống tống á thì thứ nhất là em bé sẽ không còn đủ năng lượng để để, để, để trải qua mấy ngày nay thứ hai nữa là là chắc chắn là mình chắc chắn cái điều các bạn phải nằm ở đoạn giữa này chứ không thể nào mà tuốt tuột dưới tới dưới đáy được không cần không nên không cần thiết phải đào tới đáy đào tới đâu chưa ờ, hồng ngoại hay thiết bị thăm dò tới đó rồi có người hay không rồi bứng ngang bứng ngang bứng ngang đó là kết quả chứ còn mà đợi mấy ông này làm tới đích rồi sau đó mấy ông móc cái cây nguyên cây lên cũng đem lên ông coi thì thôi trễ chiến rồi chiều rồi các bạn ơi